Xin chào toàn thể anh em nhé Video này ờ, giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung cái Bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nó như thế nào Chơi như thế nào cái Cách chơi của nó thì cũng có nhiều anh em cũng đã biết rồi Còn có anh em là vẫn chưa biết thì anh em theo dõi cái video này và xem cái cách chơi của cái bộ đồ chơi báo dung này nó chính xác hơn là cái bộ hột báo dung của anh em nhé Đó. cái bộ hột báo dung cái bộ hột báo dung của nó đi theo nó kèm với cái bộ báo dung thì cái bộ báo dung của tôi tôi đã làm ở trong cái nón này Đấy. hoàn toàn là anh em sử dụng cái nón này anh em đi chơi này thì anh em um, đội cái nón này thôi anh em chỉ đội cái nón hoặc cái mũ này để anh em chơi thì uh, khi nào mà cái uh, mặt cái mặt của bộ hột tài xỉu này anh em đưa cái chấm báo dung vào thì uh, nổi lên nó sẽ báo cho anh em nhé báo cho anh em thì uh, cái cục dung tôi đã làm ở trên cái mũ này thì dung toàn diện ở trên cái mũ này trên đầu cho anh em cảm nhận thôi đó thì uh, cái cách chơi đó là khi anh em đến sân chơi này anh em đi lắc tài xỉu Đấy, hay là anh em đưa cái bộ hột tài xỉu này vào Để cho ai lắc cũng được Đấy, thì anh em ở ngoài anh em ở ngoài thì anh em chỉ cần đội cái mũ này anh em cảm nhận cái độ dung của nó và anh em đánh tài xỉu nhá thì ờ, cái cách sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này nó như thế nào thì ờ, anh em ờ, theo dõi cùng với tôi xong ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em và trước khi test cho anh em cái bộ báo dung này thì tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột báo dung không tang không tang là như nào anh em có thể là anh em đến sân chơi anh em thử nước muối Đấy, thử nước muối nam châm dọi đèn Đấy, nam châm dọi đèn thì ờ, cũng có thể là anh em ăn thua với người ta anh em trẻ bộ hột này tôi cũng bao cho, cho anh em luôn nhé Đó. đây thì tôi sẽ ờ, thử cho anh em ờ, nam châm trước nam châm đây anh em nhé đây, đây. bộ hột báo dung này hoàn toàn là không tan Đấy. test luôn cái độ xanh chín nha anh em nhá hoàn toàn không tan nắp nắp chỉ hoàn toàn không tan đó rồi tôi vào tôi sẽ xoay đèn cho anh em đây anh em nhé bộ hột thì à, nói chung là rất là trong Đấy. đây là xoay bằng máy cùi thôi nhưng mà cũng rất là ok đây tôi sẽ đổi cái xoay xịn hơn một chút đó Đấy. rất là trong cái khâu cuối cùng của thử tăng tích thử ờ, tang của cái của cái bộ tay xỉu báo dung mà hoàn toàn không tang nước muối anh em nhé đó anh em thấy không nổi lành phành luôn đó ok đảm bảo với anh em luôn một trăm phần trăm là cái bộ báo dung không tang này nó báo như thế nào thì đây đây anh em chuẩn bị xem cùng với tôi theo dõi cùng với tôi nhé tất cả những thao tác đều nằm ở trên ờ, màn hình camera nói camera thôi những điện thoại anh em Đó. ok giờ bắt đầu tôi vào tôi sẽ test cho anh em này test cho anh em cái ờ, cái máy báo dung cái nón báo dung này nó báo chuẩn xác cho anh em như thế nào và anh em tự cảm nhận cái ờ, bộ báo dung cái bộ hột tài xỉu báo dung là không tang này nó cho anh em được bao nhiêu phần trăm đấy trước khi chơi này anh em chỉ cần đội cái mũ này lên mũ rất đẹp đúng không anh em Gucci thì anh em ờ, đội lên anh em lắc thì ờ, nói qua về cái bộ hột ờ, tài xỉu báo dung này thì anh em đi lắc cái bộ hột tài xỉu báo dung này nhá thì khi nào có mặt lục lên này Đấy, khi nào có mặt lục lên thì máy báo dung hay là cái nón báo dung này nó sẽ báo cho anh em thì cái nón báo dung này tôi đã làm luôn cái dung ở trên đầu Đấy. dung trên đầu thì uh, từ đầu anh em cảm nhận cảm nhận cái độ rung của nó thì nói chung là rất là dễ thôi khi nào có mật lục thì nó sẽ rung còn không có mật lục nó hoàn toàn là không rung anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em 5-7 tiếng để cho anh em cảm nhận cùng với tôi Đấy, thì anh em nào thấy ờ, cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này cái hột tài xỉu báo dung giúp ích cho anh em đi chơi tài xỉu bịp hay là anh em đi uh, bịp tài xỉu bằng cái bộ hột tài xỉu báo dung này thì anh em uh, cứ alo với tôi ở cái số điện thoại trên màn hình cửa hàng điện tử SH86 chuyên cung cấp cho anh em những cái đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa đánh bài game trên điện thoại nói chung là tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp mà anh em à, muốn sở hữu và anh em muốn được tư vấn thì tư vấn thì anh em cứ gọi hai cái số điện thoại kia thì anh em à, sẽ được tư vấn kỹ nhất về những cái đồ chơi mà anh em à, muốn sở hữu ok giờ tôi sẽ test cho anh em này khi có mật lục nó sẽ dùng cho anh em nhé khi có lục thì anh em đánh tài Đấy. thì tất nhiên nó vẫn có cái tỷ lệ phần trăm là phản nhé tài xỉu không thể tránh được đó như chén này thì không dung này không dung thì anh em đánh xỉu nhé đó xỉu đúng không tiếp tục này vẫn không dung này đó. không dung không dung thì anh em vẫn đánh xỉu thôi nhá đó hai hai bốn tiếp tục cho anh em này đó có lục rồi đấy dung anh em nhé đảm bảo với anh em trăm phần trăm ván này về đánh tất lục tài anh em này lục tài này đấy đúng anh em chuẩn xác ờ, rất là chuẩn xác luôn đảm bảo với anh em khi anh em sở hữu cái cái cái bộ hột báo dung này kèm theo cái nón báo dung ấy thì anh em sẽ được 8 đến 90 phần trăm đấy còn 10 phần trăm còn lại là do cái phản đấy, cái phản của anh em và cái ờ, cái cách anh em ờ, cảm nhận cái cái cái, cái độ rung của cái ờ, nón báo rung này nó rung như thế nào đấy. thì nói chung là nó rất là dễ thôi đấy, đảm bảo với anh em luôn tiếp tục cho anh em một hai lắc nữa để cho anh em cảm nhận được là cái bộ rung này nó cái cái, cái nón báo rung này kèm và cái bộ hột báo dung này nó hoàn toàn là nó chuẩn xác cái độ chuẩn xác của nó là cực kỳ cao anh em nhé tiếp tục cho anh em này vẫn có lục anh em nhé đánh lục tài này đấy lại 661 lắc không đi tiếp tục cho anh em này rồi hết lục không lục này đánh xỉu anh em nhé dã tất xỉu luôn này đấy bão ba đấy, nói chung là cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu bịp đồ chơi tài xỉu báo dung nón báo dung tài xỉu và cái bộ hột tài xỉu báo dung này thì anh em sở hữu nó anh em đi uh, chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi tài xỉu nào thì anh em uh, anh em hay là bất kỳ ai lắc cái bộ hột này đều được cả đấy thì khi có mặt lục lên nó sẽ báo cho anh em nhé báo chuẩn xác cho anh em luôn có báo không có không báo nhé thì uh, anh em nào muốn sở hữu thì anh em cứ ờ, điện thoại với hai cái số điện thoại này 0972 41 từ quý 4 0983 30 từ quý 2 anh em nhé thì uh, anh em uh, đến cơ sở anh em test hàng Đấy, thấy hợp lý anh em mua về còn không hợp lý thôi coi như là anh em ngồi uống cà phê bàn bạc